Hello xin chào mọi người Đến với trang web xóa thông tin của bên Ganana Chúng ta sẽ tìm địa chỉ với fanpage của bên mình là facebook.com xóa email và số điện thoại.com.vn Vâng sau đây bên mình sẽ hướng dẫn các bạn check mail đỏ để xóa thông tin đơn giản nhất, nhanh gọn nhất Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị những thứ gì thì xóa được cái mail ẩn và là mail đỏ như này vâng chúng ta bước đầu tiên ta cần làm là tải chết igen về giải nén cài đặt ra à, lên google tìm tải chết igen ok chúng ta sẽ vào link này bấm download về Jack it up một tí mình sẽ gắn link ở phần mô tả bên dưới clip các bạn có thể ấn vào tải về à, để tiết kiệm thời gian để clip thì bên mình đã tải sẵn rồi à, chúng ta sẽ mở lên và cài đặt sau khi cài đặt xong chúng ta sẽ được file chết gần ở phần desktop màn hình chính như này ok chúng ta xong bước 1 thì chúng ta sẽ đến bước 2 đăng nhập tài khoản cần check tại garena.vn ok bên mình đã bên mình đã đăng nhập sẵn một cái nick mail đỏ bí ẩn mail đỏ là mail bí ẩn mail này tiết lộ cho các bạn biết là khi chúng ta check được chúng ta có thể lấy cái mail này đăng ký bên Yahoo hoặc Gmail để bấm xác thực để có thể xóa được số điện thoại và có thể là cái mail này để thành một cái nick trắng thông tin ok chúng ta đã xong bước hai tiếp theo thì chúng ta sẽ đến bước ba đăng nhập Garena Plus để đăng nhập được thì ai cũng phải tải phần mềm Garena Plus chắc không có thể giới thiệu về cái phần mềm Garena ờ, Plus này ok chúng ta sẽ ấn vào phần Garena Plus đăng nhập lại tài khoản ok chúng ta sẽ tăng dần vào clip này đợi ít phút ok chúng ta đã xong bước 3 đăng nhập Carana Plus tiếp theo là đến bước 4 mở cheat eagle lên mở cheat eagle but ok rồi chúng ta đã đến bước sắp bước hoàn thành rồi bấm vào chiếc phần mềm Extraction này phần này rất quan trọng các bạn chú ý này chúng ta sẽ ấn vào cái hình máy tính bé tí này phần này Đấy. ấn vào chúng ta sẽ ấn vào phần có chữ Garena cộng beta này nhé chú ý vào bấm vào phần này bấm đúp vào ok chúng ta sẽ mở thành công bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ ấn vào phần 43 bài này tìm đến ST ring ok bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái trang web garena.vn để xem lại cái thông tin mà ta cần làm ok bây giờ cái mail này có chữ hoa đầu tiên thì bạn quay lại chết again đúng chữ hoa ok chúng ta sẽ ấn vào first first scan phần này nhá first scan tiến hành tìm kiếm tìm những cái email cái gmail mà chúng ta sẽ để xóa bấm vào first scan ok chúng ta sẽ ra được những file như thế này xin lưu ý là khi chúng ta tìm ra chúng ta tìm kiếm cái email ẩn bằng cách tìm các file hiển thị chữ màu xanh này chúng ta sẽ check thử cái phần 8C ờ, này rồi ok chúng ta ấn đúp vào hai lần vào cái chữ màu xanh này và có một file dòng bên dưới ấn tiếp hai lần và chúng ta sẽ sửa phần LENGT này thêm một số không à, ok ok thế là chúng ta đã check chuẩn rồi đấy check chuẩn file rồi thử file dưới đây thêm 35 ok chúng ta sẽ chúng ta đã tìm kiếm được cái email gọi là email đỏ cần xóa Ok bây giờ chúng ta sẽ check quay lại phần garena.vn để xác thực xem nó có đúng cái mail là chúng ta cần làm quay lại garena và bấm chữ xác thực tiếp theo là paste vào phần email, bấm yêu cầu mail xác nhận xem nó có đúng không ok bây giờ là đã đã đúng đã đúng mà cái mail chúng ta đã cân tìm nếu mà không đúng thì chúng ta sẽ thử đây là mèo chuẩn sẽ thêm một chữ số 1 đi nó sẽ đấy nó sẽ báo là không chính xác ok đây là chuyên mục xóa email xóa thông tin Garena nếu có gì thắc mắc thì bạn sẽ liên hệ qua link fanpage bên mình facebook.com xóa mail và số điện thoại.vn Cảm ơn các bạn đã xem clip